Thank you. mừng xuân năm ngọ tiết ni xuân ni sang có câu thơ rằng là mã trên đường mừng cho đất nước mỗi ngày thêm thay đổi vượt phong ba phát triển từ nay vương bền sáng nghĩ tươi chân mới đến rồi mang thêm niềm vui niềm vui hạnh phúc khắp mọi miền quê gia đình sung túc mừng cho năm nay nó ấm đủ đầy chúc ngựa đáo ra nhất định nhị thành công nhất định nghĩ thọ nghi tung vó phi tiếng chuông bạc y vui tai mừng cho đất nước mỗi ngày thêm thay đổi vượt phong ba phát triển từ nay vùng bền thì sáng nghĩ tươi xuân mới đến rồi mang thêm niềm vui niềm vui hạnh phúc khắp mọi miền quê gia đình sung túc mừng cho năm nay biết chúc ngựa đau xa nhất định nhị thành công nhất định nhị thắng nhị to năm giáp gò trên đường bước tiếp ngựa đường trường mới biết ngựa hay mừng cho đất nước đổi thay kinh tế phát triển từ nay vững bền xuân mới đến mang thêm hạnh phúc mọi gia đình sung túc ấm no năm nay nhất định thắng to làm ăn phát đạt chẳng lo lắng gì mừng xuân năm ngọ nghi viết thơ nghĩ xuân có câu thơ rằng là mã trên đường bước lẹ như bay người đường trường mới biết rằng ngựa hay mới hiểu dân cả nước làm ăn phát triển dù phong ba ta chẳng ngại ngần chi ta chẳng lo lắng nghĩ chi xuân mới đến rồi mang thêm niềm vui sầu bi xua hết khắp mọi miền quê mai đào đón tết toàn gia năm nay con cháu quây quần chúc ngựa đao xa phúc lộc thọ giàu sang cuộc đời thêm sáng